ờ sắp bạc hà hà, hà dạ. chua rồi à, gì à, cà khóm ngò gai đó, chuẩn bị đồ nấu canh chua ở đây là me me, me. chưa khóm đây nè rồi cái này là cái gì à, rau cần sao nổi không mày vài bữa nữa mới lên này à, chắc cỡ nửa tháng nữa con này ngủ đánh bên cho bà mừng mới mặn cái đồ niêm canh chua hả? Ờ, đồ niêm canh chua đó chú ngô mới lại kìa chào chú ngô chú ngô cầm gì ạ bún bún bún bún ăn sáng bún là để mình ăn sáng đó phải không ừ. Ừ. đó mua đồ ăn sáng với canh chua nha đó bây giờ chuẩn bị múc ờ, đồ kho nha đồ kho thì gồm có cái gì ta à, cái, cái gì à, đu đủ nè rồi à, cà rốt nè cải trắng nè rồi ờ, khổ qua nữa khổ qua đu đủ cái này vậy em đi là cháy rồi con thầm bông nó điếm à thầm bông thầm bông đây nồi cơm nè xỉa vậy như vậy nồi cơm này chín một nồi một nồi ở đây ở đây nồi bới ra gọi là hai nồi rồi một nồi này đang nấu nha đó, đang nấu rồi ba nồi chú này à, niêm à, ớt ngon quá ha rồi ba bữa có tối có thế là sáng rồi vậy tóc ơi sao nhẹ rồi không nghe kiểu gia cụ này chút gì hết con buộc thôi phải là tùy tùy ra nha bà mất phụ với bà tám thì hai cha làm chứ đó thương bà sáng quá ha những này có đủ đủ không chị Vô mất phụ đó khích này lắm luôn à. khích này cũng là sau này nó chế tạo nước ngoài giờ nó ăn tấn luyện không nó hợp này chứ mà ăn luyện không ạ à? đó được được nghe định gán không ba dạ. tôi diện vậy cho đi đâu ờ, ăn bún với thầy nha ờ. ăn bún ờ, bún canh chua bún canh chua đậu hũ hút đi tám chục à hả tám chục bốn trăm hai mươi lăm cái này nấu thì nó ra cơm ra tôi đi ngoài đi ngay từ đó bữa tôi gặp bà đó cười mắc cười cười đi không có bi bật cổ trang ngồi sát cái nồi cười la làng đi đi nó nhăn thùm lum quá mày vô nghe cười mình mình nó cho cái nồi vậy cho cái ra bữa nay đâu nắng sắp trời da gọi như nước mà ôm xô đó rồi bữa nay nó lên cái nồi đó rồi đổ gì rồi đây hai tình cờ chị biết ra em muốn đi không hai cái đánh dỗ kìa một ra à, từ chứ thứ bảy chủ nhật tuần trước cái đám vỗ bà ngoại cái thứ bảy à, chủ nhật tuần sau cái đám vỗ bà ngoại hello chào mợ hai chị chí chào dì hai Yeah. Cái rộng rồi quay nó kìa cái để rồi mình ăn Dĩa rồi, cộng dĩa rồi Cái đó cầm 10 Cầm lên, nè không cháy nắm nè mấy bạn đi Mà Đó bây giờ chú Ngô mang đi rồi nha Đó, mang đi đó Giao, giao, giao hàng đó đó, cậu sáu giờ đi giao hàng nha cậu sáu giờ đi giao hàng phải không xong Đây, chú Ngô đi giao hàng nha đi giao cơm uh, ờ, dưới chợ xã Nghĩa Tứ đó bây giờ chú Ngô xuất phát xuất phát giao hàng à, tại xã Nghĩa Tứ đó của Dương Hai nhiêu phần 15 15 phần 12 lấy chưa 12 đó hả để vậy là ổng khác như vậy chứ đâu cột được quay rồi đúng không mình ăn đủ rồi không ừ, rồi máy bay rồi vừa 200 rồi đó phải không rồi xong cái này cái này đủ hết kỹ chưa nha bọc nào cũng có canh có đồ kho chưa đó rồi bye bye dừng hai nha chị bye bye trước thì lát là chở cho ông đi gọn luôn chứ chở ông thì gì